có anh Lê Trung Khoa nữa và có anh Thủy từ bên thành phố San Jose Hoa Kỳ à, tới đây thì chúng tôi à, ngồi đây vừa uống trà vừa đàm luận về tình hình chính trị ở Việt Nam trong những à, tháng vừa qua à, ok rồi xin mời nhà báo Lê Trung Khoa sẽ tắt câu chuyện dạ, và vâng. vâng, như các bạn cũng đã biết vừa rồi chúng ta cũng đã chứng kiến cái cái thông tin là ông ờ, ở Việt Nam đã cũng bầu cử cũng bầu cử rất là nhanh nhưng mà người dân thì ai cũng biết rồi biết trước đúng không ạ Ờ, võ văn thưởng cuối cùng lên chủ tịch nước thế thì cái, nhiều người thắc mắc là tại sao cái thông tin này đã được lộ ra từ trước rất lâu rồi mà bây giờ đảng lại tự nhiên lại ờ, tổ chức bầu cử như thế thì có hình thức hay không đấy thì luật sư Nguyễn Văn Đài không biết là sao đảng cộng sản ta hay làm như thế thực ra đây là vấn đề hình thức ạ bởi vì anh biết đấy à, từ khi mà họ tiến hành đại hội đảng lần thứ ba cũng như quốc hội khóa 15 á, thì họ đã bốn lần rồi đến lần vừa rồi là bốn lần hội bất thường và anh biết mỗi lần hội bất thường á riêng trung ương ấy, là họ triệu tập 200 đại biểu từ 63 tỉnh thành về Hà Nội rất tốn kém tiền thuế người dân thứ hai ấy, là triệu tập gần 570 quốc hội cũng từ 63 tỉnh thành về với công nghệ này ấy, chỉ phê chuẩn với quyết định ông trọng chọn trước rồi nhau tất cả những gì ông thưởng lên ờ, cách chức ông phúc hay là đưa ông thưởng lên ngồi ghế chủ nước ấy, thì đều được ông trọng quyết định từ trước và bộ chịu quyết định rồi thì lẽ ra thì thôi bây giờ 63 tỉnh thành lập 63 cái đầu cầu thế ngồi tập trung các ông ủy viên trung ương của tỉnh đó ngồi đấy bấm nút cái này xong quyết định đỡ phải về trung ương gì hay là mỗi một đoàn đại biểu hội á 63 tỉnh thành 63 đầu mối ngồi đó bấm nút cái xong rồi đâu cần phải triệu tập về nào là tiền máy bay bay nào tiền ăn ở khách sạn rồi tiền bồi dưỡng công ủy viên trung ương công đại biểu hội rất là tốn kém nói chung là tôi hiểu long trọng hay là các quan chức cộng sản nghĩ nào họ tiêu tiền của dân một cách rất là bừa bãi không có tính toán gì cả với bốn lần uh, bất thường trung ương bốn lần bất thường quốc hội với cái số tiền tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng như vậy ạ họ đủ xóa những cái nhà tạm hay là cái trường tạm hay bệnh viện được bệnh xá tạm của các tỉnh miền núi phía bắc được rất đơn giản thôi mà anh biết thông qua truyền thông cũng đã thấy rồi cái trẻ em các tỉnh miền núi phía bắc rồi đấy họ đi học ở trong những căn nhà lụp sụp mùa đông thì lạnh mùa hè thì mưa rồi rất là khổ sở đấy thế là cộng sản việt nam không quan tâm người dân cả trong cái đó vấn đề nhân sự của họ dân có được quyền can thiệp đâu nếu anh chứng kiến cái hôm mà ông ờ, vương đình huệ sau khi ông đọc cái nghị quyết của quốc hội ấy, là đưa chọn đồng quan thưởng làm chủ nước ấy hỏi là các đại biểu có ý kiến được không y mà chẳng có hệ với đại biểu có ý kiến cả thế coi như là đáng nhẽ ra người ta triệu tập với cuộc họp đấy để tranh luận xem ông thưởng này có xứng đáng hay không hay là phải chất vấn ông thưởng như vậy thì ông bây chúng tôi chuẩn bị bấm nút để để đưa ông lên chủ tịch nước thì cương lĩnh cố như nào trong từ giờ đến hết nhiệm kỳ ông sẽ làm gì cho cho trên cương vị chủ nước chẳng có một đại biểu chất vấn cả nói chung là chỉ có ý thức thôi chẳng có ý kiến gì cả đấy vâng thế cái hậu quả thì anh phân tích thì nhiều người biết như vậy thế thì đây là blogger ờ, người buôn gió à, anh cũng đã nghiên cứu và viết rất nhiều về tình hình chính trị Việt Nam đặc biệt là những thông tin nội bộ mà anh cũng là một trong những người đã đưa những thông tin rất sớm về cái việc ông Võ Văn Thưởng sẽ là chủ tịch nước uh, ra từ trước đó thế thì anh có thể cho biết là vì sao mà họ biết nó như vậy mà họ vẫn cứ phải làm một mắt một cách rất hình thức như thế à, về cái chuyện mà hình thức ấy về cái chuyện mà các cái thủ tục ấy thì họ biết rồi nhưng mà họ vẫn phải thực hiện vì cái tính chất mà hình thức cái tính thức nghi thức là nó chính cái nghi thức đấy nó tạo lên cái sức mạnh ờ, anh thấy là riêng về cái ờ, cái chủ nghĩa độc tài ấy, uh, vua chúa vua quan độc tài hoặc là cộng sản ấy, thì cái hình thức cả cái nghi thức ấy, nó rất là quan trọng nó rất là uh, tổ chức nó rất là hoành tráng đúng không ví dụ như là có thể là mấy ông uh, mà dân biểu hay là mấy ông ờ, của cái thế giới tự do ấy, thì người ta rất là đơn giản họ có thể là họ đạp xe đạp đến bắt đầu đến đến ờ, thủ phó thủ tướng chính phủ tôi là thấy có những ông mà là phó thủ tướng ông ấy đạp xe đạp đến ờ, ở Blaui ấy là ông đạp xe đạp đến xong ông khóa cái xe ngoài cổng ông đi vào xong ông là phó thủ tướng nhưng mà cái Việt Nam thì nó phải tạo ra cái hình thức cái chế độ độc tài cái vấn đề hình thức của nó rất là quan trọng có thể nó bỏ ra nhiều tiền nhiều người nhiều của nhưng mà đấy là nó phô trương cái thanh thế của nó uy quyền uy quyền của nó dọa người dân đó là một cái biểu tượng về quyền ờ. uy cho nên là cái bên ngay cả cái việc người ta biết rồi nhưng mà người ta vẫn cứ phải tổ chức như thế và đấy là về về cái về cái bản, bản chất của nó như thế còn đâu mà họ vẫn có thể là họ vẫn ờ, muốn thực hiện một cái cho thế giới biết là chúng ta vẫn có ờ, chúng tôi là vẫn có một cái bầu cử vẫn có một cái là quốc hội họp các thứ là hợp pháp đây đúng không đấy thì họ cũng phải uh, thực hiện cái đấy trong quá quốc hội Ờ, còn cái việc mà uh, bầu cử mà đại hội bất thường thế thì người ta không cần thiết phải triệu tập đến 200 người đâu vì thường thường cái đại hội bất thường ấy thì cái người mà triệu tập cái đại hội đấy người ta muốn tức là về quy định ấy, nó chỉ có 51 phần trăm đại biểu có mặt thì trung ương bất thường là đại ờ, ủy viên trung ương có mặt là có thể là họp của trung ương bất thường ừ. thì có thì người ta sẽ chọn một cái đại, một cái hội nghị trung ương bất thường thì người ta chọn 51 người mà có vẻ như người ta sẽ đồng ý với cái cái chuyện mà ý kiến người ta đưa ra còn nếu mà ra họ một cái trung ương kiểu như là định kỳ ấy thì nhiều khi đó còn có những cái tranh luận mà cái trung ương mà định kỳ ấy, thì trước đấy là ông phải đưa ra cái gọi là cái ờ, nghị quyết hay là cái dự thảo là trung ương lần tới sẽ mang là cái gì thế còn bất thường thì nó không cần thiết phải như thế thì đó đến nơi mới thông báo nội dung kiểu vậy không mà cũng thông báo nội dung rồi không vì đó nó có những cái vụ mà như cái vụ mà phế chuất ông ờ, phúc vừa rồi ấy là cũng họp hội nghị trung ương bất thường ấy thì là đích thân là ông trọng ông ấy soạn giấy mời gửi cho là những ủy viên trung ương đảng nào là đi đến họp vì nếu mà để ra một cái mà hội nghị trung ương bình thường như này nhiều khi có thể là ông phúc ông ấy dựa vào số phiếu ở đấy mà nhiều khi là ông ấy cũng có thể là ông bật lại được đấy có khả năng tại vì từ lúc đấy phải vận động mà thế nên cái chuyện mà Ờ, chúng ta nói là cái chuyện mà tại sao mà cộng sản biết nó tốn kém các thứ như thế nhưng mà nó vẫn họp rồi à, ờ, một cái việc mà ai biết rồi thì đấy là tôi cũng trả lời là đấy là do là cái tính mà về cái nghi thức mà để phô trương quyền thế của họ thì họ buộc họ phải làm vâng thực ra mình ai cũng hiểu vấn đề nhưng đây mình nói để thông não chứ là nếu như mà quan chức cộng sản nghe thì nó biết đấy họ làm cái điều đấy là vô lý cái thứ hai mình nói để người dân thấy là nó quá phi lý tức là tốn kém từ thuế người dân với người dân nghĩ ở cái chuyện nó triệu tập đấy chuyện bình thường nhưng tao biết là mỗi lần triệu tập thế tốn kém hàng một lần như vậy cả chục tỷ đồng đâu ít đâu rất tốn rất nhiều tiền của người dân nên người dân biết để người dân là không không bày tỏ cái thái độ là không hài lòng với cái việc của cộng sản để lần sau á tôi sau sắp xếp làm sao với cái đại công nghệ kỹ thuật số này bởi vì ờ, ông nào cũng thế thủ tướng cũng bảo là phải làm sao ấy áp dụng cái công nghệ số về trong cái đời sống hàng ngày của người dân thế tại sao không áp dụng công nghệ số trong cái hoạt động chính trị của chính quyền đi đấy cái này là một cái mà tất nhiên là về hình thức họ làm như thế nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn cái này ngay cả vấn đề hình thức thì họ làm cũng không đúng thứ nhất là ở trung ương đảng thì họ biểu quyết bằng cái việc là cầm cái thẻ đảng dơ lên và thứ hai là cái biểu quyết bằng cái ở trong quốc hội thì người ta biểu quyết bằng cái quốc hội người nào ngồi ở vị trí nào người ta bấm nút ở cái vị trí đấy đồng ý hay không đồng ý hai cái đấy thì tôi nghĩ là nó phi dân chủ và nó mang tính chất là nó xác định được vị trí à? thứ nhất là anh bấm như thế là ngồi đâu anh xác định vị trí nào là bấm không đồng ý hay đồng ý nó bên ngay đúng không không các nước ở đó công khai mà các nước là tên đại biểu là đồng ý đồng ý nó hiện cả tên luôn ai ờ. đồng ý ai không đồng ý nó yên thôi việt nam còn giấu đi nhưng vẫn còn được trước đây ạ à nhưng mà còn cái việc mà trung ương đảng ấy mà phải dơ cái thẻ đảng lên ấy là kiểu như à, thì nhiên rồi không dọa nhau rồi một cái hình thức là đúng không? tại vì ông to nhất ông bảo là bây giờ tôi giới thiệu ờ, anh này làm chủ tịch nước thì có ai không đồng ý thì dơ phiếu lên thì tôi hỏi anh rồi mà ai dám dơ lên đúng không vẫn nhưng mà hỏi thiếu một câu hộ anh theo dõi đúng không hôm đấy là quốc hội ấy là bốn trăm tám mươi tám đại biểu Đến 400 không có 488 đại biểu tham dự thì có 487 đại biểu bấm nút đồng ý cái nghị quyết quốc hội là bầu ông thưởng là chủ tịch còn có một người duy nhất là không không tán thành thì ừ. theo anh ờ, dự đoán ông nào dám to gan mà dám chống lại cái nghị quyết quốc hội bởi vì biết nhá để quốc hội chỉ là bù nhìn thôi trước đó là ông trọng chọn này rồi đến bộ anh chị ban bí thư này xong rồi ra trung ương rồi quốc hội chỉ là thực hiện thôi mà lại có dạ, ông đại biểu quốc hội nào lại dám bỏ phiếu không tán thành cái trường hợp mà thế dụ mà uh, ờ, 470 phiếu xong rồi có 468 hay 465 phiếu thì nó đồng ý xong rồi 5 phiếu nó không tán thành ấy. không thì chỉ một phiếu duy thôi nếu 5 phiếu không có chuyện làm gì tức là bao giờ người ta cũng để ra một cái vài con số nó nó sai sót để nó à, thì nếu nếu như để khoảng 3 ờ, 4 năm thì không sao đấy một phiếu nhất thì anh bảo là ai dám bỏ phiếu để để để chống lại đây như cái chưa đoán ông trọng thôi ờ, dạ. tôi đoán là ông trọng anh đoán ai tôi thì tôi không xem nên tôi không đoán ai thì ông phúc ông cũng vẫn là đại biểu không không không không được Ừ, thôi thôi thôi rồi thôi luôn cả nhiệm vụ đại hội luôn thôi tất cả luôn không còn ngồi đấy nữa Trương Phúc ngồi thì cái việc ông bỏ phiếu chống cái chuyện đương nhiên rồi nhưng mà nó tước hết cả luôn rồi thế cái việc cũng nhiều người ờ, trong cái những cái bài báo của thời báo đăng và rất nhiều cái thông tin ờ, cho thấy rằng là cái hôm mà ông ờ, Nguyễn Trung Phúc bị phế truất ngay trước khi Tết và sau đó ông Trọng lại làm chủ tịch đảng lại lên chúc Tết người dân ấy thì luật sư Nguyễn Tài thấy cái tình cái đó cái cảnh đấy như thế nào thấy nhiều người có vẻ là người ta không vừa lòng lắm vâng đúng rồi thì tâm lý chung của người Việt trong nước kể cả mình ở ngoài Việt Nam thôi ừ. mình thử chờ đợi xem lần đầu tiên ấy, một cái gọi là nữ quyền chủ tịch nước à, bà ta nói cái gì thế là nói thì thư ký rồi nhưng mà tất nhiên là với vai trò chủ tịch nước cũng góp ý một tí đây ờ, đề nghị thư ký soạn tôi nội dung này kia đấy nó chuẩn bị rồi nhưng nói chung tâm lý chung ấy là đều mong chờ cái cái cái, cái một cái nữ chủ tịch ờ, quyền chủ tịch đầu tiên của Việt Nam xem nói gì với đồng bào trong nước và nước ngoài thế mà khi mà chung tết ý, thì tất tất cả đều bất ngờ cả tôi ở bên ngoài tôi theo dõi cũng rất là bất ngờ tôi à, nói chuyện anh em đến đâu cũng rất bất ngờ thì ở đây ý, thì ông trọng ông tự cho mình quyền cao quá tức là theo quan điểm tôi ý, đấy gọi là đảo chính đây là gọi là một cái chiêu là không đến nói thì nặng lời tí tức là gọi là, là, là cướp quyền của người ta bởi vì theo truyền thống cộng sản ấy từ xưa nay họ rất tôn trọng gọi là cái tôn ti trật tự ở trong chế độ là họ rất là nghiêm túc từ xưa nay mặc dù ấy, trong hiến pháp hay là trong điều lệ đảng họ không quy định ai là người được quyền chúc tết nhưng mà nó từ xưa nay thành truyền thống rồi từ giờ hồ chí minh đến giờ là luôn luôn cái đấy là thuộc đặc quyền của chủ tịch nước thế bây giờ tự nhiên ông tổng bí thư đang nếu kiêm nhiệm chức chủ nhiệm ông nên chúc tết không có đây gì cả là hai chức nhưng mà đây ông tranh quyền người khác điều đấy là là không không không, không được đại khái là tranh quyền của người, một người phụ nữ là cái điều đấy là cái điều mà người ta cũng chỉ gọi là ước ước định ngầm với nhau thôi đúng, ừ, đúng rồi ước định ngầm nhưng mà thành thành truyền thống rồi chưa chưa phá lệ đấy cho nên là tôi hỏi tôi nói ông nghe này này ừ. cái việc mà đấy là việc mới chỉ là ước định ngầm còn cái việc mà điều lệ đảng người ta ghi định quy định người ta ghi là không ai được quá hai nhiệm kỳ hai nhiệm kỳ đúng không thì đấy không phải ờ rồi thì ông trọng ông làm phát Ôi. À, ba nhiệm kỳ Đấy. và nói chung là không thấy nói gì đến chuyện mà sửa điều lệ điều, điều lệ đảng cái gì cả tức là cái điều là cái cái điều lệ đảng đấy là vẫn cứ vẫn như thế và ông ấy chỉ làm ba nhiệm kỳ và không ai nói gì cả đấy đủ đảm đúng không thì đấy thì còn bắt đầu vào trong quy định chính ông chỉ ra là kiểu như là chỉ độ tuổi mà giới thiệu vào bộ chính trị là không quá 65 tuổi đúng không tuổi tuổi 65 tuổi thì ông quá một lần thì quá lần hai thì quá lần ba rồi ông chẳng sao thì nói chung trong lịch sử 90 năm của đảng của sản Việt Nam tức là đấy là cái cái mà bây giờ là ờ. văn bản giấy trắng mực đen mà ông ấy còn thản nhiên ông ấy làm thì tôi hỏi cái chuyện anh kia là chuyện đó biết gì nữa là mình thì đấy mới là Nguyễn Phú Trọng ấy là một cái nhân vật đầu tiên trong lịch sử chín hơn 90 năm tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy là phá tất cả mọi cái quy tắc của đảng từ điều lệ đảng rồi ông đầu tiên đầu nhiệm kỳ năm 2016 đã phá vỡ rồi là quá tuổi rồi đến ờ, lần thứ hai là 2021 là ông phá cả lứa tuổi rồi cả cả nhiệm kỳ rồi bây giờ ông cũng tước cấp quyền luôn cả của chủ nước trước tết thế chung nếu liệt kê ra thì thì khá nhiều những vấn đề đấy đấy thì có một con người như vậy mà không thể chấp nhận được thế nhưng mà cũng ông ấy cũng luôn luôn nói rằng là chúng ta phải uh, tôn trọng điều lệ đảng chúng ta phải ờ, phấn đấu chúng ta phải học tập đạo đức Hồ Chí Minh là nhiều cái đúng không? À. Thế nhưng mà bản thân ông ấy mà phá như vậy thì, thì theo anh ai sẽ là người có thể kỷ luật được ông hoặc là người ta dư luận làm làm sao đây bây giờ đấy thì bà ngày xưa ấy anh còn nhớ ngày xưa vào năm 2014 ấy thì lúc đó thì ờ, họ đang vận động trong nội bộ đảng của họ với nhau ấy là là gồm hộp hai chức danh là một tức là chức danh bí thư quận ủy và chủ tịch đấy uh, huyện ấy là là một thì năm ông tiếp xúc cử tri đầu năm 2015 ấy ông nói gì bây giờ cái chức bí thư quận đã to rồi ừ. bây giờ mới thêm chức chủ tịch ờ, vào nữa thì ai kiểm soát được quyền lực của anh đấy là mới thử thử nghiệm là cấp quận đấy nhá ừ. chưa nói là bí thư hay chủ tịch cấp quận à, cấp thành phố ừ. hay bây giờ cấp cao nhất là chủ tịch nước với tổng bí thư gọi là một đấy thì làm sao ai ai ai kiểm soát được quyền lực của anh thế đến năm 2018 ông ngồi luôn cả hai ghế ừ. thế bây giờ ai ai kiểm soát quyền của ông ấy mà ông mồm ông nào ấy là phải nhốt gọi là nhốt quyền lực ở trong lồng luật pháp không bây giờ đấy. thế ờ, bây giờ tôi vì ông đã lỡ ngồi rồi thì ai làm sao dám nói nữa nói với khác là vả đấy không ngồi là không dám nói nữa <laughs> đấy. đấy thì thế biết bây giờ ai kiểm soát được quyền lực không trọng bây giờ ông ấy là vị vua rồi nhưng trước ông hiếu gió ông nói tôi hỏi ông là tại sao thì ông bây giờ ông, ông, ông muốn thể hiện vai trò vua à, cái chuyện là không kỷ luật tha cho nào tha thích xử nào xử thì bây giờ ông ấy gọi là thì ông bà là bây giờ là các uh, đờ, đờ, ờ, ai mà chúng tôi đã uh, sờ đến rồi thì xin rút lui thì trả tài sản không là biết được cái uh, tính trả là tiền đi ờ. có tiền thì mang là đi không ai muốn đưa ra rồi xử lại là làm cái gì đâu à. không muốn đưa ra công an tòa làm cái gì đâu à, mất sóng thế thì trong cái uh, cuộc bầu cử vừa qua thì oh nhiều oh người đã câu hỏi với ông võ văn thưởng thực ra là cái chuyện mà ông trọng ông ấy bây giờ là quyền lực tập trung vào ông ấy như một cái vị vua ấy ừ. thì tôi nghĩ là cũng có một cái hay sóng khỏe này mất sóng à. mà nó cũng có cái điều dở xem đông người xem trăm tám ba người mất sóng phí quá vì nó cái điều hay của nó là như này là... xin lỗi các bạn nhưng đang mất sóng cứ nói tiếp cứ đi ờ. mày nó vẫn phát mà vì khi mà cái quyền lực tập trung vào trong của ông ấy thì nó đỡ phân tán chia quyền lực ra nhiều người tức là về sau mà, mà cái cái mà cái chuyện mà nó thay đổi có hai cái này thế dụ bây giờ ông đang ở quyền lực đỉnh cao như thế tập trung vào ông ấy mà chẳng may là ông ấy mà đột tử phát đúng không thế là sẽ tạo nên một cái sự mà rất là hỗn loạn khủng hoảng ừ chị ông em mà để ý lịch sử trong một cái triều đại mà có vua xong bắt đầu vua mà chết đột tử mà cái di trúc hoặc là cái người lập chưa lập thái tử hay chưa lập kiểu như là thế tử đấy thường thường là vua nó phải chỉ định là là uh, các cái triều đại đại tài ấy, thì nó sẽ chỉ định luôn là thằng uh, con thứ mấy hay thằng cả thằng ấy làm làm làm làm thái tử luôn tức là khi mà vua mà có chết cái là thằng đấy cứ thế là lên ngôi ông không nhưng mà đây mà ông ấy lập ông ấy ông ấy đã hình thành thành một ông vua rồi nhưng mà ông lại hiện giờ là cái người mà gọi là thái tử đấy là chưa có chưa ừ. được giới thiệu thì nếu mà ông wifi ông tên là gì nhỉ ờ, sáu kz chứ mình vào rồi thôi giờ của ông chắc là đánh ông, ông chuyển từ uh, của khoa sang ok chuyển qua sang sóng khỏe này thì chắc là nó truy cập vào máy ờ, điện thoại của ông thì nó đánh sắp rồi ừ, thì cái việc đấy là sẽ xảy ra một cái xáo trộn ờ, mà tôi nghĩ rằng nếu mà cái xáo trộn đấy mà không kiểm soát được thì nó dẫn đến cái chuyện mà nó tranh giành cùng à, tranh giành đấu đá nhau ở trong nội bộ nó rất là rất là mạnh thế vừa rồi dư luận cũng thấy rằng là về việc bầu cử ờ, gọi là bầu cử hình thức đúng không nhiều người sẽ nói là bầu cử hình thức ông ông thưởng lên ông phúc xuống thì cái ừ, như luật sư Nguyễn Văn Đài anh cũng theo dõi thường xuyên anh thấy là liệu ông thưởng ông có làm được cái gì khác ông phúc không ờ, với cái thể chế hiện nay với cách làm hiện nay ừ, không không có đâu anh bởi vì bản thân anh biết rồi ông phúc từ khi thủ tướng ấy ông đã có tính độc lập với ông trọng rồi tức là ông ấy ông làm theo đúng cái chức phận của ông ấy đấy thậm chí khi khi mà ông lên chủ nước ấy thỉnh thoảng đôi khi ông vẫn tưởng mình là thủ tướng ông còn đá ông lấn sân lên cả sân của thủ tướng cơ đi nơi này đi kia rồi phát biểu này khác nói chung Nguyễn Duy Phúc ấy là một con người khá năng động tất nhiên là ông thì thoảng nổ hơi to một chút nhưng mà dù sao ấy người ta đánh giá ông vẫn là con người được việc nhất trong các cái vị thủ tướng từ xưa nay đấy người ta đánh giá là có những người cho rằng ông có công trong vấn đề khi mà thời Nguyễn Đức Dũng ấy là cái vấn đề chi tiêu công rồi cái quay hai ngày quay nợ, hai ngày à, nợ nần rất là nhiều thì thời Phúc là có giảm một chút và đến khi sang chủ tịch nước ấy, thì ông ta làm được một số việc nhưng mà ông, ông thường anh biết rồi từ năm 2016 á, khi mà ông ấy Ờ, bị Vũ Trọng nhất từ phó bí thư thường trực thành ủy Sài Gòn ra đặt một cái trưởng ban tuyên giáo á, thì trong suốt 5 năm đấy á, là ông ông trọng ông, ông thưởng này đã, đã bị ông trọng túm tóc và nhào nặng rồi đó là là là, là biến thành con cái, cái con người gật hù rồi tức là luôn luôn phải ông trọng nói cái gì là phải phải luôn luôn nói theo để các làm theo đó thế nên bây giờ thì bởi vì ông thưởng đã gần như bị ông, ông trọng thuần phục rồi cho nên mới đặt thưởng ngồi vào cái vị trí chủ tịch đấy thế nên theo quan điểm của tôi á thì cho dù ông thưởng có cao hơn cái vị trí thường trực ban bí thư đi nữa thì cũng chỉ là một chủ nghĩa bù nhìn thôi chứ ông ta không dám có cái hoạt động mang tính độc lập của mình chỉ cần ông trọng ho một tiếng á ông trọng còn một cái quyền lực á, ho một tiếng là ông, ông thưởng sẽ phải im ngay chứ không phải là một cái người năng động như phúc đâu phúc để làm được người như phúc chắc chắn là thế thế nói nhanh thì có nghĩa là ông phúc dù sao vẫn là người Ừ, có lẽ là có nhiều cái hoạt động mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn. trong thưởng đấy mình chỉ so hai con người nhau thôi ừ. còn ông phúc với ông phúc và so người khác đúng không, sẽ kém rồi ừ. nhưng mà đây chỉ so phúc ông thưởng thì chắc chắn ông thưởng thua phúc rất là nhiều ừ. nhưng mà cũng nhiều người thắc mắc lý do vì sao mà ngay trước tết trước cái thềm năm mới chỉ rất ít ngày thôi mà ông uh, ông ông phúc lập tức bị phế truất luôn như thế rất nhanh như thế thì thì, thì đấy là phải cái lỗi gì rất nặng mà người ta không nói rõ là lỗi gì người ta chỉ nói là chịu trách nhiệm về người đứng đầu thôi nhưng mà có theo anh là thực tế là phía sau là cái gì cái lỗi thì theo thông tin ở trên truyền thông mạng xã hội cho biết ấy, thì là do vợ con ông liên quan đến vụ kit test Việt Á nhưng mà theo thông tin tôi biết được ấy, thì không không hẳn là vụ kit test Việt Á à, không, không không phải như vậy mà liên quan trực tiếp đến vụ Vạn Thịnh pháp bởi vì khi đó ấy, là vợ và con ông ấy móc nối với ông Phạm Minh Chính để mà ký mua 20 triệu liều vaccine uh, Sinopharm của của Trung Quốc với cái giá là 17.000 tỷ đồng thì nhưng mà thực tế cái giá mua ấy, là chỉ có 12.000 tỷ đồng thôi và phía Trung Quốc nó lại quả thông qua vạn định pháp cho những cho vợ con Phúc và những đại cái là cả cái bộ lỗ sau đấy từ Đinh Tiến Dũng lúc đó là bộ trưởng bộ tài chính rồi sau đó uh, Cờ So Phước là lên uh, đúng nhỉ là, là là bây giờ là bộ trưởng bộ tài chính đấy thì là là ăn dơ với nhau ở cái ở cái ờ, lúc đó thì là là cái vụ đấy là vụ chính nhưng mà tại sao ấy mà ông trọng ông vội vàng làm nhanh như vậy ấy bởi vì đây là cái bài học lịch sử rồi nếu chúng ta nhớ lại vào năm 1990 90 91 ấy, lúc đó là ông Phan Văn Khải là thủ tướng ấy thì ông Khải phạm rất nhiều kỷ luật kẻ con ông vậy thì ông Lê Khả Phiêu là bí thư tổng bí thư thì ông đã ép ông Khải là làm đơn xin từ chức thì ông Khải đã viết đơn và ông Phiêu nắm được cái đơn ông đấy tay thì lúc đó thì ông Phiêu ông sợ là gì nếu như bây giờ mà cách chức một cái thủ tướng trong lúc này ấy, thì nó sẽ tạo ra sự xáo trộn và và mất uy tín của đảng cho nên ông cho ông Khải ngồi tại vị đến hết nhiệm kỳ tức là đến đại hội giữa năm 91 thì ông Khải sẽ về và không được ngồi ghế thủ tướng nữa nhưng mà trong ông Khải rất là rất là cáo già tranh thủ cái thời gian trước đại hội đấy thì ông đã đã tạo ra một thế lực và hạ ông phiêu tức là đến đại hội thì ông phiêu là người về chứ không phải là ông phan khải nữa và ông khải còn ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa đấy thì cái bài học của lê cả phiêu đây ấy, thì nguyễn trọng không được quên được cho nên khi mà ngày 10 ờ, ngày 13 bộ chính trị và ban bí thư họ quyết định là à, ông, ông Phúc sẽ nghỉ hưu á thì ngay lập tức ông Trọng ông tổ chức hội yếu trung bất thường vào ngày 7 ngày làm trước Tết ngay à, bởi vì sao nếu như để qua Tết mới làm á thì tranh thủ những ngày Tết biết đâu đấy ông Phúc với cái quan hệ của ông ấy rồi những lực lượng chống lưng cho ông Dũng rồi họ gọi điện thoại nhau rồi mặc cả với nhau nhiều thứ đến đâu sau Tết mới triệu tập hội trung bất thường đôi khi là ông Trọng lại là người về chứ chưa chắc là phải ông Phúc cho nên là ông Trọng rất thuộc cái bài học của Lê Cả Phiêu trước đây cho nên thì ông mới phải đồng đã quyết định rồi là phải dẹp ngay không cho anh còn cơ hội nữa vừa tước cái ghế ở bộ anh chị, vừa tước luôn cái ghế chủ nước thì tôi về ông có vé tết thoải mái xong tết coi là bàn giao công việc là xong đấy rất là gọn gàng như vậy mà tôi thì tôi là nghĩ là cái thông tin là ông ờ, phúc ông ấy vợ con ông phúc dính đến vụ việt á thì nó cụ thể hơn à, vì chính là ông ờ, trước đấy thì ông trọng nói là cái chuyện là anh nào mà có vợ con mà à, người nhà mà thấy ra như cái gì thì tự động mà rút lui đi ông nói cái đấy cái thứ hai là à, ông phúc ông ờ, có phát biểu ấy là tôi là tôi vợ con tôi không dính gì đấy nhưng mà ngay lập tức là các báo phải bỏ ngay cái đoạn đấy đi tức là vợ con ông ấy là chắc là phải có dính nhưng mà lúc đấy là bộ chính trị hoặc là ủy ban kiểm tra trung ương đảng người ta mới chỉ là nội bộ với nhau thôi người ta bảo là người ta không không xét thì ông phúc ông nói thế thì cái chuyện là vợ con ông phúc bị dính đến việt á thì tôi tôi thấy đó là nó cụ thể hơn nó nó việc đó chính xác hơn vì là uh, đây là có một cái sự mà ngay cái trước đấy là tôi có trước đấy tôi có một cái tấm hình mà uh, phan quốc việt với cả bà thu đang đang uh, cười nói với nhau trong cái khi mà trước cái vụ mà sản xuất à, trong cái thời gian mà sản xuất cái kit test đấy nhưng vâng. ông ông Phúc cũng tuyên bố là vợ con ông ấy chưa chưa gặp giám đốc Phan Quốc Việt mà nếu mà không đấy ông nói thế mà tôi đi tìm lại cái ảnh kia đâu tôi có được cái ảnh lên rồi cái ừ. trong cái trang của tôi tôi có đưa lên rồi thì đúng là tờ báo đấy ừ, ông cũng tuyên bố xong các tờ báo đăng đúng không nhưng sau cuối cùng lại ngày hôm sau rút lại ngay rút ngay tức là có ờ, cái chuyện đấy tức là có lẽ có cái gì nó phía sau đúng không tức là ông Phúc thế là nói không thật à đúng không nhiều người đã là thắc mắc chuyện đấy không phải là nhiều khi người ta như này đến lúc mà mặc cả với nhau là thôi mày ờ, thôi ông phải đi về đi kiểu vợ con ông thì thôi chúng tôi là không uh, truy cứu gì nữa đấy thì là thôi ông tự giác ông đi về thì đến lúc mà ông đi về rồi thì ông cứ dựa vào câu là vợ con tôi không truy cứu nữa thì ông đứng ra ông bảo là vợ con tôi chẳng dính dáng gì cả đấy thế người ta thì là ông kiểu như nhân thì lời hứa đấy thì ông nói như thế nhưng mà theo anh tại sao ông lại lôi cả lúc đấy ông nói rằng ủy ban kiểm tra trung ương đã có quyết định như thế rồi tức là đã thống thống nhất là cái chuyện là vợ con nó không liên quan đúng không tức là ông ấy lôi ủy ban kiểm tra trung ương vào đấy thì ông phúc cũng thì, thì ông đúng thì phải có thật thì mới dám nói thế không cho ông ấy là là tội đấy. vu khống ngay hay là tội sằng bậy ngay đấy. thì bởi vì đấy thì theo thông tin thì tôi cũng nhận được ấy là bởi vì cái vụ vụ vạn thịnh phát ấy mà liên quan đến mua 20 triệu đóng xin ấy thì liên quan rất nhiều nếu như mà khui mỗi ra thì liên quan đến cả, à, cả <coughs> Trần Cẩm Tú cơ là trưởng ban kiểm ủy là, là chủ nhiệm của ban kiểm trung ương ấy cho nên ý, thì ông Phúc biết là, là gì ông ấy nói như vậy ấy, thì chắc chắn ông Trọng không dám lôi cái vụ vạn thịnh phát ra mà nó chỉ xử lý ở cái giai đoạn gọi là trái phiếu thôi chứ không lôi đến cái chuyện mua vaccine bởi vì bây giờ mà lôi cái chuyện mua 20 triệu đó vaccine của Trung Quốc ấy mà liên quan đến hàng năm năm nghìn tỷ đồng tiền hối lộ đấy thì nó nó là khủng khiếp người dân Việt Nam sẽ không bao chấp nhận được vụ đấy cho nên thì ông Phúc biết ông trọng không dám cho nên ông mới ông ông bảo là ờ vì trên mạng xã hội chỉ nói là vợ con ông liên quan đến Việt Á thôi cho nên ông bảo là ờ tôi vợ con tôi chẳng qua Việt Á cả đấy thì, thì ông trọng không dám nói là ở ờ, mày không phải liên quan Việt Á nhưng mà mày liên quan đến vạn phát đấy thì trọng không dám nói không dám làm chuyện đấy thế ông phúc biết rõ như thế thì ông ấy ông ấy đã thanh minh như vậy và đồng thời khi nói như vậy thì ông phải xóa thôi cái chuyện đấy chuyện đương nhiên thôi mà thế thì như vậy là thấy rất rõ là ông trọng cũng rất là nhiều quyền hành và ngày hình như bây giờ mặc dù sức khỏe ông có vẻ kém tuổi cao nhưng mà quyền của ông có vẻ cũng còn rất lớn đúng không ạ thì theo anh ý, ờ, theo luật sư nguyễn văn đài và blog của muốn gió thì cái cái quyền lực này liệu đến lúc nào đó nó có chuyển đổi không và bây giờ sắp tới đây liệu có cái phe phái nào nó sẽ mạnh lên để nó có thể lấn át được quyền lực của ông trọng vào thời gian tới không theo quan điểm của tôi là trừ khi trừ khi ông trọng bị đột quỵ hay là sức khỏe ông không có đủ khả năng nữa để mà gặp người đó gặp người kia để điều hành nữa thì lúc đó quyền lực ông sẽ suy giảm rất là nhanh lúc bây giờ thì các phe phái bắt đầu nổi lên bây giờ ở cái tầm của ông mặc dù là tuổi cao sức yếu rồi nhưng mà ông vẫn đi được vẫn nói chuyện được ngày kia thì ông vẫn vẫn nắm được mà một trong những cái hai cái ghế quan trọng nhất hai cái um, tay phải tay trái quan trọng nhất của ông ấy là ông bên là tô lâm thì tô lâm tỏ ra rất là trung thành rồi và một bên là bộ trưởng quốc phòng ngoài ra thì những cái chân phụ như là trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai rồi là à, à, trưởng ban à, nội chính trung ương phan đình trạc đều là những những thế lực của ông cả thì ông vẫn nắm rất là chắc những từ công an quân đội ban nội chính ban tổ chức trung ương thì rất là vững chắc rồi trừ khi nào không còn đủ sức khỏe điều hành bốn cái bốn cái trụ sau lưng chống lưng ông ấy thì lúc đó những cái thế lực như là không thích ông ấy như là, à, thế lực còn lại như là con trai của nguyễn tấn dũng rồi những cái thế lực như là à, đấy võ an thưởng cũng chẳng ưa gì gì, cũng chẳng đâu bởi vì Ờ, từ xưa nay võ văn thưởng vẫn là thuộc nếu nói thuộc về phe lê thanh hải hay là thuộc về phe nguyễn văn dũng ấy, thì nó vẫn thuộc ấy hơn nhưng mà vì ông ta đáng nhẽ trước đây được quy hoạch làm bí thư thành ủy sài gòn trong hai nhiệm kỳ nếu như nguyễn dũng còn đấy là ông ta sẽ làm từ 2016 cho đến 2026 rồi sau đó ông ta mới ra ba đình để bước vào tứ trụ nhưng mà bây giờ thì do cái cơ chế đấu tranh quyền lực không một người nữa thì ông ta lại may mắn hơn là được ngồi vào cái ghế chủ nước sớm hơn dự tính và tứ trụ sớm hơn 3 năm so với cái dự tính ban đầu nhưng mà cho dù ta là thường trực ban bí thư trước đây hay là chủ nước ấy, thì dưới cái bóng của ông trọng ấy, như tôi vừa nói lúc trước ấy, vẫn là chỉ là bù nhìn thôi chứ đương nhiên một nắm cái ghế thường trực ban bí thư hay chủ nước ấy, chẳng ai muốn bù nhìn cả mình muốn muốn muốn thể quyền uy của mình chứ thì đương nhiên khi ông trọng suy yếu suy yếu rồi á thì thế lực của võ thưởng sẽ nổi lên với cái vị thế nhân vật số Đúng 2 cái đấy là không có khả năng tại vì là ừ. khi mà ông trọng mà chẳng may ông ý đột tử hoặc là ông yếu không kiểm soát được ấy ừ. thì những cái thế lực mà đằng sau nó sẽ vun vào cho võ thưởng, thưởng thì nó sẽ nổi lên ừ. đấy ông mày nổi lên mà có thể là tôi nghĩ là có thể là thưởng làm tổng bí thư đấy đấy nếu trọng yếu mà không vương đình vậy mà không nắm được uh... có cái khả năng này này là, là... vì ông thưởng ông là người ông ấy rất là trung dung ông ấy không có kiểu như là phe phái nào ông ấy kiểu như ông mất lòng hoặc là phe với ai anh không biết vì vì thế nên ông trọng không tin không muốn cho là bí thư bởi vì nếu cái chức bí thư thành ủy sài gòn ấy tuy là một thành phố lớn thôi nhưng mà nó bao quát cả miền nam cho nên bởi vì tôi biết tôi có nhiều thông tin mà vì thằng bạn tôi là ngày xưa làm làm phó trưởng mà làm cùng trung đoàn đấy thế là khi hắn làm bí thư nhất ấy, hắn đã thâu tóm quyền lực rồi tức là luôn sắp xếp thân tín bè cánh rồi đặc biệt là khi hắn về làm bí thư tỉnh ủy cả quảng ngãi ấy, là luôn luôn kéo đàn em về sắp xếp ở cái nhà máy khu lọc dầu nghi sơn cho những vị trí rất là ngon lành ở đấy rồi khi anh ta về bí thư phó bí thư à, thường trực sài gòn ấy là anh ta sắp xếp đâu đấy rồi tức là tạo lập phe cánh cho nên ông trọng với cái cái mạng lưới uh, ban tổ chức trung ương rồi ờ, an ninh nội bộ ta biết toàn bộ cái đó cho nên ông phải kéo từ sài gòn ra hà nội cho vào cái vị trí trưởng ban tuyên giáo để mà gọi là không quyền lực gì cả vô thưởng vô phạt thôi đấy nói theo đảng thôi chứ không được gì cả để mà kiểm soát võ thưởng chứ võ thưởng là con người cực kỳ giàu tham vọng cực kỳ giàu anh cứ xem cái bài phát biểu của ta được biết năm 1000 ông ta nói năm 1990 khi anh ta đang học khoa triết học của trường đại học tổng hợp đó thì bạn bè anh ta rồi những người đảng viên á, là nhìn thấy sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu á, thì đã rời bỏ hàng ngũ của đảng nhưng mà Võ văn Thưởng là người cực kỳ kiên định tức là trong cái đầu tư tưởng của anh ta đã xác định một cái một cái uy quyền từ từ, từ rất trẻ rồi từ năm 20 tuổi rồi chứ không phải là đơn giản đâu con người đã có ý thức chính trị như vậy thì nó được không thể nói là con người trung trung hòa đâu mà con người cực kỳ giàu tham vọng và và mưu chứ không phải đơn giản à, cái đấy là một góc nhìn mới của võ văn thưởng đúng không ạ thế còn trong thời gian vừa qua thì mọi người cũng đã chứng kiến và ông trọng cũng đã tuyên bố ông có một cái lò dựng một cái lò đốt củi và những cái củi đấy hình như là anh thấy ông ấy đốt càng ngày càng nhiều củi càng to đúng không ạ ờ. thế thì anh nghĩ thế nào về việc ông trọng cứ đốt củi ờ, như thế này thì nó có sạch được đảng không và có đất nước có tốt lên được không hay là như thế nào vâng vấn đề đốt củi đấy biết rồi à, trong đảng thì ai biết rồi đúng không ai, ai ông gió đây rồi anh biết là 100% là gì quan chức cộng sản nào cũng tham nhũng đấy vấn đề là tham nhũng ít hay là tham nhũng nhiều Ờ, người đã bị hủ bại hay tha hóa toàn diện 100% hay là người mới tha hóa 7 8% thì tôi thấy trong thời gian vừa qua thì ông Trọng đốt thì có lẽ là ông ấy tuổi cao rồi đôi khi cũng là lú lẫn cho nên ông đốt toàn củi gọi là còn hơi tốt một tí ví dụ như ông Phạm Bình pha Phạm Bình Minh ừ. hay là Vũ Đam ấy, thì dư luận thì mình cũng không có nhiều thông tin nhưng mà đại khái là dư luận xã hội đánh giá là chính xác nhất ừ. thì gọi là con người còn có một chút lương tâm có một chút đạo đức rồi có tài năng hơn cả những người còn lại thì ông đốt hết rồi đấy ông cho nói thôi thì bây giờ ông dựng những người mới lên như là uh, uh, Trần Lưu Quang hay là Trần Hồng Hà thì dư luận đều biết Trần Hồng Hà là con người như nào rồi khi ông ta làm bộ trưởng uh, bộ uh, tài môi trường bộ tài nguyên môi trường đấy ở cái vụ uh, cái vụ Phong Sa đấy ông là cái người gây ra rất nhiều chuyện nhất mà anh biết tất cả các cái dự án thủy điện vừa và nhỏ đều thuộc thẩm quyền của ông ta kia. ông ta, làm cục trưởng của môi trường là ông ký phê duyệt tất cả các dự thủy điện vừa nhỏ trên toàn quốc hết rồi các cái nhà máy nhiệt điện chạy than ấy 80% đều nhập cung đấy thì thì Trần Hồng Hà là con người phải nói là hủ bại cái toàn diện luôn rất là xấu thế mà đây ta ngồi một cái thủ tướng thay ghế của Vũ Đam nếu mà so sánh phạm Hồng, uh, Trần Hồng Hà với Vũ Đam thì thua xa hay là for sánh Trần Du uh, ờ, ờ, gì vậy tay gì có tiếng uh, Trần uh, không không Trần Quang đúng rồi đấy với lại ờ, phạm minh thì thì thua xa ờ khác hẳn hoàn toàn đấy nên là cuối cùng là ông ta toàn đốt củi còn tốt mà lại dùng những cây củi mục như vậy làm sao mà thay đổi được ờ, làm tốt đẹp được ông ấy ờ, thực ra là ông trọng ông ấy chỉ theo đuổi cái việc ông là chuyên ngành xây dựng đảng ấy thế là tôi nghĩ là ông ấy bây giờ ông chỉ đam mê máy nó còn quay đấy em ngồi tránh một tí nó nó yếu nhưng mà nó vẫn quay được ông ấy bây giờ là cái nhiệm vụ của ông ấy là ông ấy cảm thấy là cái việc của mình chỉ là việc mà đi tìm mà mà tức là đốt củi thôi chứ nếu mà bây giờ chúng ta đặt vấn đề là bây giờ ông trọng ông dừng đốt củi thì ông ấy làm tổng bí thư để ông là ông làm cái gì à, thì đúng rồi có việc ở đâu <laughs> không nếu mà bây giờ ông không, có chuyên môn gì cả không có chuyên môn kinh tế không biết kinh tế không cái gì cả không quan hệ ngoại giao ok các thứ được không ừ. đúng không vâng như vậy là chúng ta sẽ còn tiếp tục được chứng kiến những cái cuộc nói chuyện như thế này và chúng ta sẽ theo dõi tiếp tình hình chính trị trong và ngoài nước ờ, và anh em chúng tôi sẽ cập nhật để phục vụ các bạn ờ, trong thời gian tới ờ, Yeah. Hôm nay rất là vui chúng ta đã có buổi thảo luận với cả mọi người và nói chuyện rất thoải mái với luật sư Nguyễn Văn Đài, blogger Nguyễn Văn Gió và tôi là Lê Trung Khoa tại thủ đô Berlin. Vâng, à, cảm, ơn anh Châu Gió đã chiêu đãi chúng tôi bữa phở. Cảm ơn Lê Trung Khoa đến đây để dẫn dắt chương trình nói chuyện ngày hôm nay. Rồi, dạ. tôi chào các dạ, bạn. Chào nhé. Chào mọi người nhé.